Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình và cũng là kênh phong thủy tử vi trọng đời thì đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu trong các cửa clip nhé những vật phẩm về chấn chặt lại ngôi nhà rồi là vật phẩm phong thủy uh, giúp chúng ta thu hút công dân tài lộc rồi là Phật bản mệnh cho từng tuổi vòng phong thủy và màu sắc phong thủy cho từng tuổi từng cung từng mệnh đó thì năm nay nói chung là mình cũng gần 40 nồi bánh trưng rồi các bạn thì các bạn thấy cái clip của mình hay ý nghĩa cho chúng thì chúng ta hãy cho mình một like đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mình nhé thì hôm nay quay trở về vấn đề là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó là sao thổ tú sao thổ tú nó tốt hay là xấu rồi là cách cách cúng sao giải hạn của sao thổ tú luôn nhé mọi người nếu mình chia sẻ luôn sao thổ tú thì mà sao thổ tú này hành liên hành liên mà gặp thổ tinh thổ tinh còn gọi là thổ tú các bạn nhé thổ tú đó việc quan sẽ có đến mình chẳng sai như là việc quan Đấy, việc quan sẽ có đến mình chẳng sai gia vô chẳng đặng hài hòa đề phòng kéo mắt những loài tiểu nhân năm nay tai họa nhiều hơn trong nhà xào xáo thua hơn bất hòa đêm làm mộng mị thấy ma súc loài trắng lột ra xa bất thường Đó. thì nói chung cái sao thổ tú này thường đem lại sự trở ngại xung khắc rồi là xung khắc về miệng về khẩu khẩu nhé về khẩu là về miệng về ăn nói này nọ sẽ ảnh hưởng liên quan đến kiện tụng chính quyền quan lại có kẻ ném đá giấu tay nhé có người có người ném đá giấu tay hại mình nhé và xuất hành là không thuận nhé và năm sao thổ tú thổ tú này mà chiếu mạng nào xuất hành xuất hành đi xa không tốt gia đạo thì bất hòa nên trong nhà sẽ bất hòa bất an đấy thì nói chung là chăn nuôi thì chăn nuôi các bạn về chăn nuôi là rất là thô lỗ đấy sức khỏe thì là suy giảm yếu kém sức khỏe rồi là xấu nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch xấu nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch đây là sao thổ tú các bạn nhé sao thổ tú nói chung là rất là xấu thì bây giờ mình chia sẻ luôn cho các bạn về vấn đề đó là cách cúng sao thổ tú thì hầu như là hình như năm năm nay là năm 2019 là sao thổ tú chứa mạng này các bạn năm nay là năm nay là sao thổ tú chứa mạng này đó thì năm nay là ai dính vào là là là là, là hai này 2 tuổi 11 à, ờ, là ừ, đúng rồi 2 tuổi nè rồi 11 tuổi nè rồi là ừ, đúng rồi 2 tuổi 11 tuổi rồi là à, ờ, 20 tuổi rồi là 29 tuổi thì năm nay có nghĩa là năm canh nghĩa là ai mà tuổi ờ, canh thìn năm 2000 bị dính này bị sao thổ tú chiếu mặn mà năm nay xấu này năm ai sinh năm 2000 này là xấu này và và 91 này là tân mùi Tân Tân Mùi Tân Mùi là sinh năm 1991 năm nay 29 tuổi cũng là xấu năm nay nữ à, là nam mạng nhé là của la mạng và căn thìn cũng là la mạng luôn của la mạng nhé thì năm nay là sao thổ tú chiếu mạng của la mạng này là tuổi à, căn thìn rồi là của Tân Mùi đó thì các bạn cứ cộng lên 9595 thì các bạn sẽ biết là ra tuổi nào nữa nhá đó thì đó thì nó là rất là xấu nhá thì nó xấu nhất là vào vào vào vào tháng 4 tháng 4 âm lịch và tháng 8 âm lịch xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch nhé thì chia sẻ với bạn thì các bạn nên cúng sao dài hạn luôn nhé cúng sao dài hạn cho cho cho cho cho bản thân của mình thì à, cái loại sao này thì hành thổ là mỗi tháng xuất hiện tại hướng chắn tây có nghĩa là hàng tháng nó, ngôi sao này sẽ xuất hiện về hướng chắn tây nó sẽ xuất hiện trên bầu trời vào hướng chắn tây nhé Đấy thì à, vào lúc uh, ngày 15 âm lịch ngày 15 âm lịch nhé hồi là giờ dậu nó khởi hẳn sẽ xuất hiện từ giờ giờ dậu là từ 18 giờ cho đến 20 giờ có nghĩa là từ 6 giờ tối 6 giờ tối cho đến à, đến đến đến đến 8 giờ 6 giờ tối cho đến 8 giờ tối nhé nghĩa là ngôi sao thổ tú này sẽ xuất hiện trên bầu trời chiếu mạng thì trong cái khoảng khắc này trong cái thời gian này từ 6 giờ đến 8 giờ này chúng ta nên bảy vị chúng ta lên bảy vị nhé bảy vị ngoài sân ngoài cửa quay về hướng chắn tây quay mặt về bàn vị quay mặt về hướng chắn tây và chúng ta bày vị thì bày vị gồm có là hoa đăng trà quả phẩm oán phẩm oán thì dân miền Bắc là biết nhưng dân miền Nam chắc không biết đâu thì có thì càng tốt mà không có thì nói chung là cũng không sao nhá nói chung là có gì thì mình làm đấy hoa đăng trà quả rồi là gạo muối gạo muối nhá đấy đấy gạo muối và và và và và năm cốc nước nã nhá rồi là tám ngọn đèn tám ngọn đèn thì chúng ta rồi bắt đầu từ ta 7 từ 6 giờ tối cho đến 8 giờ thì trong khoảng thời gian này chúng ta nên quay mặt về hướng chắn Tây nhé quay về mặt về hướng chắn Tây chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ cầu trước tiên là chúng ta sẽ cầu là thổ tú tinh quân đọc cái tên chúng ta đọc cái tên nhé chúng ta là đọc cái tên đọc cái tên là thổ tú tinh quân rồi thì đó rồi chúng ta sẽ khấn lôm khấn lôm là sao khấn lôm có nghĩa là mình cầu gì mình cầu tài hay là cầu bình an hay là cầu ờ, phòng bệnh tật hay cầu tay qua lặng khỏi hay cầu may cầu gì đó thì chúng ta lên cầu quay mặt về hướng chánh tây rồi chúng ta cầu nhá. đó chúng ta thích cái gì thì chúng ta cầu cái đó nhá. thì đó rồi khi mà chúng khi chúng ta cúng xong thì nhang nhang cũng đã tàn nhang cũng đã tàn thì chúng ta lấy những cái vật phẩm mà chúng ta đã cúng rồi những vật phẩm mà chúng ta đã trưng bày bàn vĩa đã cúng rồi <coughs> thì chúng ta gom vào một cái bọc sạch rồi chúng ta mai tới ra ngã tư ngã đường ngã tư ngã ba ngã tư ngã đường thì chúng ta để ở góc ở góc ngã ba ngã tư ngã đường để sạch nhé để sạch cái gì cái vật phẩm nó có thể ăn được như là người khác người ta đi người người đi qua đi lại người ta thấy thì người ta sẽ đem đi người ta sẽ lấy cái đó người ta ăn người ta đem đi có nghĩa là người ta sẽ đem cái họa đem cái họa của mình đi thì mình sẽ tốt cho mình sẽ giải được giảm đi phần hạn của năm đó nhá rồi còn là những cốc nước thì chúng ta đổ hết đi cốc nước ta đổ hết đi rồi là dĩa gạo dĩa muối thì chúng ta cầm nắm gạo nắm muối ở cái dĩa gạo vừa cúng xong đem ra ngã ba ngã tư ngã đường vẫy chúng ta dắt và chúng ta vẫy để làm gì để cho những cái à, bọn âm binh ở dưới nó, nó, nó ăn coi như là mình phát lọc cho nó nó ăn thì nó sẽ không hại chúng ta coi như, coi như chúng ta làm phước cho bọn nó thì nó sẽ không hại chúng ta mình sẽ được bình an vô sự nhé thì đó thì đó là về vấn đề thì hôm nay mình đã chia sẻ xong về vấn đề đó là sao thổ tú cho mạng và cách cách giải hạn cũng sao giải hạn nhé thì đó thì là video của mình đến đây cũng xin tạm dừng tại đây nhé thì là các bạn thấy clip của mình ý nghĩa thì chúng các bạn nên cho mình một like đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để mọi người cùng cùng biết và cùng tự mình giải hạn cho mình nhé Xin chào tạm biệt các bạn nhé